Hey yo what's up các bạn thì bữa nay là Trung đây là thứ bảy và chung sẽ lên công ty làm uh, ngoài giờ làm overtime thì tại dự án tại vì hiện tại chúng đang trong một cái dự án thì nó trái múi giờ với lại Việt Nam khoảng 5 tiếng uh, đằng sau mình nên Trung phải lên sớm để làm và để họp ok uh, thì bữa nay là uh, hiện tại là chúng đang ở Sala quận 2 thì bữa nay là hiện tại cùng thời điểm này ở bên Kaysen CrossFit mà ở cái vlog trước Chung có có ấy thì họ đang uh, thi uh, cuộc thi bầu lifting meet thì chắc lát nữa Chung sẽ làm việc một xong một chút tầm buổi trưa thì Chung sẽ đi bộ sang đó để coi xem mình nó có gì vui ha thì họ hôm nay họ thi từ sáng tới tối luôn cái thì bây giờ nó thấy là tóc Chung chưa có vuốt và bây giờ chúng ta sẽ vuốt lên và lên đi làm bang thì bây giờ là mới vuốt tóc xong thì bây giờ sẽ lên làm việc và lại nữa Chung sẽ dẫn mấy bạn sang bên Jason Fitness ok Peace. sớm uh, ờ, thì bây giờ chúng đang làm việc với họ uh, thì bây giờ chúng sẽ lên hầm đồ ăn ở trong đây thì như bạn thấy lúc nãy trung mới đưa cho bạn coi đó là trong đó là có khoai lang mực uh, ờ, 200 gram và có uh, thịt gà uh, thịt rít gà cũng là 200 gram luôn thì đó là bữa thứ hai của trung trong ngày hôm nay là bữa uh, thì update sau cái cái cái cái cái cái vlog hôm bữa là chung ăn hai phép đúng không thì chung đã xuống được một uh, cái số lượng ký là khoảng 4 năm ký thì bây giờ Trung sẽ đẩy cáp vô lại từ từ ha thì bữa nay Trung sẽ ăn khoai dần lại như bạn thấy à, thì bây giờ <laughs> ngoài trời rất là mưa luôn bạn có thể thấy trời rất là mưa thì hiện tại là chung chưa có qua bên Cason được Trung xin hỏi cho bạn xem trời rất là mưa thì bây giờ là trời rất là mưa rất là lớn cực kỳ lớn luôn như bạn thấy cực kỳ lớn thì chắc là để tợ chung ăn xong mà có thể đợi tạnh mưa chung mới qua, qua vacation được thì ở vacation là nó ở hướng hướng bên này hướng hướng này thì uh, chỉ bộ qua một chút thôi cái đi tôi vô lấy đồ ăn và sẽ ăn cơm Dụ thì ở đây là nó sẽ có 200g khoai lang mực và đây là sẽ cỡ gà làm ngũ vị hương không có cho màu nên ra nó không có được tươi lắm ok ok thì bây giờ là chúng sẽ ăn cái view này ok what's up uh, giờ chúng sẽ ăn cái khoai uh, thì cái tip là để ăn thì thường là chúng sẽ ăn uh, uh, thịt gà trước sau là sẽ ăn khoai sau thì vì khoai rất là nhiều bột và gà cũng vậy thì chúng sẽ ăn cái thịt gà riêng sau chúng sẽ khoai nếu mà ăn hai thứ một lúc thì thực sự nó rất là rất là bị bị bị nghẹn á dễ bị nghẹn cái thì cái thì vừa ăn và chung vừa biết những bạn một chút về cái uh, cái giáo án tập hiện tại thì là hiện tại là chúng đang theo push pull leg như bữa chúng nói với bạn thì sau khi tempo xong thì chúng đã theo push pull leg uh, ờ, nhưng mà hiện tại vừa bạn thấy là giờ thứ bảy mà chúng muốn đi làm nên là vẫn chưa có thời gian mà để gọi là quay cái vlog uh, về push pull leg thì uh, ờ, gắn lại các tuần sau là nếu mà xong dự án chắc cũng gần xong dự án là khoảng um, mấy ngày nữa thì chúng sẽ quay lại để quay cái push pull leg với mấy bạn thì push pull leg thì có nghĩa là ngày push là chúng ta sẽ đi uh, vai với ngực và tay sau và ngày pull mình sẽ đi uh, xô toàn bộ lưng và bàn tay trước sau đó sẽ đến ngày lat và sau đó chúng ta sẽ ngập lại thì thường họ sẽ nghỉ một ngày giữa họ tập lại nhưng mà tại chung sẽ không nghỉ về chủ nhật thì thường họ sẽ tập trong ngày chủ nhật vì họ nghỉ cỡ vào thứ um, thứ năm thì ngày chủ, à, chủ nhật vẫn tập mà chung muốn chủ nhật tại vì chung nghĩ đi chơi với bạn nên là Trung sẽ tập vào thứ năm thứ năm chung vẫn tập bình thường tôi đến chủ nhật chung nghỉ à, đủ luôn mà tại vì uh, thường thì push pull leg nó không có nhiều cái bài tập trung vào cái phần tay lắm thì Trung nghĩ rằng là tôi sẽ nghĩ là tôi sẽ hy sinh một ngày chân trong ngày push pull leg để tập tay nhưng mà nói chung là tôi vẫn sẽ quay đủ 6 ngày full giáo án cho các bạn luôn sau tôi sẽ quay một ngày tay riêng ok thì đó là update hiện tại trên hiện tại ok thì chúng sẽ ăn năm cái meal này đợi hết mưa và sau chúng sẽ qua bên Cason Ok thì bây giờ chúng đang đi từ công ty qua bên chỗ bên phòng Cason thì công ty chung là ở phía sau chỗ này ờ, trong này hơi tối ha Ê thì bây giờ chúng sẽ đi qua bên cây sình cây sình ở ngay phía bên này thôi chúng sẽ dẫn mấy bạn qua như mọi người đang chuẩn bị thi always do it on my own So I gotta get through it And the only thing I know is to love what I'm doing Never give up, never slow Till I finally prove it Never listen to the no's I just wanna keep moving Keep my head up when I act Head up, that's a fact Never looking back I'ma keep myself on track Keep my head up, staying strong Always moving on feel I don't belong Tell my thoughts to move along Push myself to be the best Die with no regrets Live with every breath See my message start to spread And I had so many dreams Then you hit your teens Life ain't really what it seems Try to find out what it means Always do it on my own So I gotta get through it And the only thing I know Is to love what I'm doing Never give up, never slow Till I finally prove it Never listen to the no's I just wanna keep moving Yeah, I put out all the stars heart, it's my only medicine, yeah Everything I do, I'm just being genuine, yeah I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah oh oh stable know me, I have only Ok, thì uh, mọi người vừa thi xong và đang nghỉ trưa uh, Thì cái phòng cây sạch lỡ ngay cái góc đường mình đó Thì bây giờ chúng sẽ đi uống cà phê và Nhưng mà chắc là chúng nghĩ là chắc là sẽ sẽ quay về để đi làm Chứ không qua coi nữa Tại vì bên đó bây giờ uh, à, rất là đông, không có quay được nhiều Thì uh, chắc, chắc chúng mình sẽ đi mua Highland Coffee Ở bên này có cái Highland Coffee ở trong chỗ sala quận 2 thì uh, chúng chúng sẽ làm về làm ok